xin chào anh em nhé hôm nay ấy, thì uh, mình uh, hàng mới về cái hàng uh, áo lụa bài dành cho anh em cho mình lá rất nhiều mẫu áo anh em anh em nhé đây là đồng áo phông này Đấy, hàng mới về rất nhiều này và chúng tôi thì uh, được uh, sản xuất và lắp đặt máy móc bên Nhật nên là máy rất là êm máy rất là êm và động cơ đổi rất nhanh anh em yên tâm đây là đồ áo sơ mi rất nhiều mẫu mã và kiểu dáng dành cho tất cả anh em à áo không áo sơ mi bên này anh em nhá đây là áo sơ mi này Đấy. rất là nhiều luôn đây là anh em à, tha hồ à, lựa chọn cho mình những sản phẩm ưng ý nhất từ mẫu mã đến à, từ cái mẫu mã của áo đến những, những uh, hai số vòng nọng cũng vừa thôi nha từ những anh em có à, cân nặng từ 45 cân đến 50 cân hay là anh em à, có những cân nặng 7 à, 80 cân đều có đủ sai số cho anh em thì cái dòng áo của chúng tôi đấy là áo chạy pin nên là rất tiện lợi cho anh em để anh em đánh gọi là đi cơ động đi các ờ, công trình hoặc đi ờ, đánh ở những nơi xa mà anh em lại ờ, sạc pin ngày xưa thì áo anh em sạc điện đấy thì đôi khi khi hỏi anh em phải sạc lần nhưng áo này thì anh em yên tâm là anh em được dùng bằng pin tiểu đấy anh em bình chơi thì anh em mua tôi ít pin tiểu đấy, những cục pin tiểu này thôi có mấy nghìn thôi và nghìn là anh em đã có một bộ này để chơi rồi nói chung là chúng tôi là không những ờ, gọi là tập trung về cái ờ, chất lượng đuổi bài của máy của áo mà còn là mẫu mã hình thức nữa anh em ờ, mặc thì rất là đẹp nhìn rất là thời trang mặc thì vừa đẹp mà lại còn có cái sản phẩm để chơi một chung đôi việc đây là pin của máy bài anh em lắp rơi với cùng bên tiểu đây cái áo này thì anh em dùng để chơi các trò chơi bài lá như à, là liêng ba cây chơi bài cào đấy là những cái à, bài mà anh em à, cả thì tú được anh em có thể hao đi một lá bài bất kỳ trong cuộc chơi sau đó anh em bắt đầu khi nào lượt là mình anh em có thể đổi những lá bài hợp lý nhất ví dụ đây ví dụ tôi dạy cho anh em cách chơi ví dụ là trong sân chơi thì anh em lên được tài ờ, thưa cây hai cây 48 này đúng không thì anh em có thể bỏ bài anh em bỏ cái ờ, cái nào cũng được tùy anh Đấy, anh em bỏ bài bỏ lá bài đi em ở đây anh em nhìn cho một cái cửa đủ bài là cái phần cục này nhưng mà mắt thường không nhìn thấy được chỉ trừ khi anh em phải chạm tay vào anh em mới biết là khu vực nào của bài thôi đấy cần đặc biệt nhẹ nhàng này là mất lá bài này Đấy. rất đơn giản sau đó anh em lại uh, chơi anh em chờ cơ hội ví dụ nói tôi lên được cây đấu ờ, cây bốn đúng không giờ tôi lên cây ờ, hai cây bốn cây mười này tôi tám điểm bài tám điểm bài này tôi chỉ cần động tác nhẹ nhàng thôi tôi có một con liêng à, một sáp ba bốn nhẹ nhàng thôi rồi chỉ cần động tác nhẹ nhàng này là xong anh em đổi anh em hãm lại một chút đừng để cho lá bài nó ra tự động thì nó mình sẽ khống chế được cái uh, lá bài như này đơn giản đấy nhẹ nhàng này rút ra là xong nên là mình để lên bàn nên là đổi nó hơi khó một chút và khi mặc trên người đuổi cái bài đuổi dễ đấy. tiện lợi cho anh em anh em đi chơi anh em à, mặc cái áo công của chúng tôi vào anh em à, dùng để hao bài và đổi bài giúp anh em à, lúc nào cũng có hội thắng cao hơn trong các ván bài chúng ta không cần đổi nhiều thì còn chúng ta đổi 10 ván thôi và chúng ta ok rồi là máy có nút ở à, cái áo này có nút trả bài ở ngực thì anh em mà khi nào mà sợ người ta họ đến bài kiểm bài đấy anh em à, bấm em nhả ví dụ đây à, tôi đang có hai cái này ba cái này cái này tôi không theo tôi bỏ bài thì tôi để bài đây tôi có bấm vào ngực đây đấy bấm nhẹ rút ngực này đấy. và cái lá bài kia nó ra anh em rút tất cả bốn cây ra em chạm nọc dễ dùng thôi áo thì uh, dùng đun tiểu nên là rất là lợi cho anh em Máy móc rất êm đây là dòng áo quanh còn à, đây là áo sơ mi áo sơ mi cũng thế anh em nhé em cũng ờ, dùng ờ, pin để lắp pin để lắp cho anh em đổi bài thì nó cũng không khác gì cách đổi bài của áo phông thôi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 cũng là dùng binh tiệp để đổi bài thì ờ, kiểu dáng áo sơ mi này thì phù hợp với những anh em văn phòng hoặc những anh em mà thích mặc thực sự áo sơ mi thì ờ, có một áo cái một đoạn máy của bài đây pin của bài đây đánh lắp pin vào sau khi ờ, lắp nói chung là pin em lắp thì em dùng chơi rất ok sau khi đến vài ngày không hết pin vì lượng pin rất ít anh em lo ngại anh em mua cho tôi 8 cục đi hai lần lắp là vừa bao nhiêu tiền rồi đây anh em này thì ờ, nó cũng giống như mà cái lồng áo ờ, phông nó cũng được ở bụng đây là dòng áo sơ mi ờ, trắng trẻ xanh còn có rất nhiều bộ đồ khác nữa nhiều mẫu khác nữa thì cũng giống như đủ bài được kia thôi anh em chỉ cần tối đi ra bài bích kỳ như này một bài tắt một bài Đấy. bỏ cái 10 đi ok Đấy. một em chờ tôi em chút đi alo vâng cho tí em xuống à, tiếp tục này à, một lần tôi đi cây bài cây bài rồi nó cây 10 thì mình cũng ờ, sẽ chờ cơ hội mình cũng không vội vàng gì em ạ thi thoảng mình mới ờ, đổi thôi lúc đã đổi là thắng thì to chứ không không nên đổi thắng bé đúng không nếu mà chơi riêng chơi riêng thì chúng ta ví dụ lên được mà bắn bài điểm số nó thấp như này thôi nó toàn điểm như này thì uh, chơi riêng ta bị thua rồi đấy ta đổi cái át sang cái 10 sẽ có 9 điểm bài về động tác um, anh em đổi bài thì cần để theo loại hình chữ V này em quẹt qua phát vào khu vực đủ cửa bài này Đấy. quẹt qua phát thôi là em đủ thành công nó để cái mặt bàn hơi khó rồi đây đấy mình chỉ biết bài nào đây đấy quẹt qua nhẹ nhàng thôi cũng là để dưới đất hơi khó đổi chút khi mặc lên đổi dễ hơn đấy. để dưới mặt bàn thì nó khó một chút nhưng mà khi mặc lên người đổi rất dễ chỉ động tác nhẹ nhàng quẹt qua này đấy là ok biến đổi thành ứng dụng từ ờ, không điểm thành 10 điểm từ từ không điểm thành 9 điểm rất dễ dàng anh em nhìn nhá rất là kín đáo đến ờ, mình ờ, nhìn mà trực tiếp mình khó phát hiện ra đâu cửa bài nói chung là anh em chưa va chạm thì khó phát hiện ra đây là áo bài anh em nào mà có nhu cầu đam mê về cái sản phẩm công nghệ chơi cờ bạc bịp đặc biệt là chơi trò chơi bài lá như là áo đổi bài này anh em liên hệ tôi qua số điện thoại 0844 17 chúng tôi thì à, vừa nói với anh em đây có hai cửa hàng bán sản phẩm ở bên Xem đình thành phố hà nội và bên Xem đông thành phố hồ chí minh anh em có thể lên cơ sở để trực tiếp thử hàng và sản phẩm của tôi thì anh yên tâm bảo hành cho anh em trong vòng 6 tháng một năm chất lượng anh em à, thoải mái dùng lỗi thì tôi sẽ bảo hành đổi trả cho anh em sản phẩm mới hơn chúng hàng thì lấy thương hiệu uy tín chất lượng hàng đầu Ờ, video này thì mình đã chỉ à, giới thiệu cho em về cái mẫu áo để bài thôi từ áo sơ mi đã phông còn video sau thì mình sẽ làm à, một số cái công nghệ khác về cho bài lá à, sau đĩa để anh em à, đăng ký kênh của mình để được video mới nhất của cơ sở chúng tôi để các dụng cụ chơi cờ bịp xin chào anh em